bạn hãy luôn nhớ rằng những cái gì đang tồn tại nó sẽ bị cũ đi và sẽ bị lỗi thời vì vậy hãy luôn làm bản thân mình luôn luôn làm mới bản thân mình bằng cách là bạn phải học hỏi bạn phải thay đổi một cách liên tục à, nếu mà bạn không thay đổi nếu bạn không học hỏi thì cũng giống như là mình mình chết đi càng lúc mình sẽ càng cũ càng lúc mình sẽ càng là học vì vậy mình luôn luôn phải học hỏi luôn luôn phải tươi mới hơn ok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 nhỏ hơn như là ngỗng như vịt trời tất cả mọi thứ nó không bao giờ nó thèm gọi là nó thèm ở gọi là ở trung tâm với mấy cái loài khác ở trung tâm với cái loài mấy cái loài mà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ hơn nó và bài học rút ra đầu tiên của người lãnh đạo hoặc là muốn lãnh đạo là gì là gì người lãnh đạo luôn có tiêu chuẩn cao hơn luôn khát khao cao hơn ước mơ lớn hơn và điều đó đôi khi cái giá phải trả là cô đơn đàn bàn nó bay cao hơn nhưng mà luôn luôn nó bay một mình ha à, bài học số 1 là hãy cho mình những cái tiêu chuẩn cao hơn trong chất lượng cuộc sống cao hơn và nếu mà bạn chưa lãnh đạo ai thì đầu tiên hãy cứ lãnh đạo bản thân mình đã hãy đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn cao hơn từ công việc cho cuộc sống tất cả mọi thứ ok tiếp nguyên tắc số 2 nguyên tắc số 2 là gì là đại bàn nó có tầm nhìn rất là xa có khả năng tập trung vào một cái gì đó lên đến 5 cây số nó có khả năng tập trung một cái gì đó lên đến 5 cây số và khi mà nó phát hiện ra con mồi của nó nó thậm chí chỉ là một cái con chuột ở gặm nhấm ở rất là xa nhưng mà nó sẽ chú tâm nó sẽ tập trung nó tập trung vào con mồi đó và nó tìm cách gọi là nó tìm nó bắt đầu tìm cái cách nào đó để tiếp cận con mồi và tới khi mà nó bắt được thì thôi không có cái gì có thể cản trở được nó Con đại bàng nó sẽ không thay đổi mục tiêu nó sẽ không thay đổi con mồi cho đến khi nó bắt được con mồi đó à vậy bài học tiếp theo bài học số 2 rút ra là gì đó là hãy bạn hãy luôn có một tầm nhìn xa một mục tiêu xa và tập trung cao độ để thực hiện cái tầm nhìn đó đừng để cho bất kỳ một cái gì bất kỳ một cái trở ngại nào nó ngăn cản bạn nha đó là bài học số 2 hãy có một tầm nhìn xa và tập trung cao độ tới lúc hoàn thành mục tiêu thì thôi lúc đó mới ngừng lại ok rồi vậy nguyên tắc tiếp theo nguyên tắc số 3 bạn có biết là con loại đại bàng á nó không bao giờ ăn những cái con mà con vật mà đã chết nó lúc nào nó cũng chỉ gọi là ăn thịt tươi thôi vậy nó có gì đặc biệt bài học rút ra là gì bạn có để ý có những loài như là kền kền không hay là như là linh cẩu hay gì đó là những cái loài mà nó chuyên môn ăn xác chết nhưng đại bàng không bao giờ nó chỉ ăn những cái loài vật tươi sống thôi và vâng, chúng ta học được gì từ nó bài học chúng ta rút ra là gì từ nó bạn hãy luôn nhớ rằng những cái gì đang tồn tại nó sẽ bị cũ đi và sẽ bị lỗi thời vì vậy hãy luôn làm bản thân mình luôn luôn làm mới bản thân mình bằng cách là bạn phải học hỏi bạn phải thay đổi một liên tục à, nếu mà bạn không thay đổi nếu bạn không học hỏi thì cũng giống như là mình mình chết đi càng lúc mình sẽ càng cũ càng lúc mình sẽ càng là học vì vậy mình luôn luôn phải học hỏi luôn luôn phải tươi mới hơn ok rồi nguyên tắc số 4 số 4 có một cái thứ rất là lạ đấy là đại bàng nó thích các cơn bão à, nó thích các cơn bão nó là cái loài chim duy nhất mà yêu thích các cơn bão khi mà những cái đám mây đen xám xịt mà kéo đến á, những cái loài khác nó sẽ chạy trốn nó sẽ đi núp còn đại bàng nó sẽ rất vui mừng nó sẽ sử dụng cái sức gió từ cơn bão để nâng nó bay cao hơn nâng nó bay cao hơn một khi nó thấy gió từ cơn bão nó sẽ dùng nó sẽ nó sẽ xả cánh để nó được cái gió từ cơn bão nó đẩy nó lên cao hơn đẩy nó lên cao hơn vậy nó tận dụng cái sức gió từ cơn bão để lướt cao hơn trong khi những loài chim khác thì trốn vậy bài học rút ra là gì bài học rút ra là một cái gì đó nó tới một cái vấn đề gì đó nó tới trong khi những cái người khác thì e sợ còn những cái người mà có cái tố chất lãnh đạo thì họ sẽ dám làm họ sẽ dám thách thức họ sẽ dám chấp nhận rủi ro họ sẽ dám mạo hiểm họ sẽ dám đương đầu họ coi tất cả những cái khó khăn thách thức đó để là một cơ hội để họ chinh phục để họ vượt qua vượt qua chính cái bản thân mình để họ đưa mình lên một cái tầm cao mới đó là cái bài học rút ra đừng bao giờ em ngại gọi là khó khăn thử thách trong cuộc sống hãy tận dụng nó như đại bàng tận dụng gió từ cơn bão vậy để đưa cuộc sống của bạn đưa bản thân bạn tiến triển lên đưa bản thân bạn phát triển lên ok rồi số 5 nguyên tắc số 5 là đại bàng luôn có bài kiểm tra trước khi nó đặt niềm tin vào con khác có nghĩa là sao nghĩa là đại đại bàng khi mà tới mùa sinh sản á, thì trước khi mà nó gọi là nó kết đôi với nhau thì nó luôn luôn có một cái gọi là một cái bàn kiểm tra dành cho nhau tức là khi mà con đực nó theo đuổi con cái đại bàn đực theo đuổi đại bàn cái thì nhá nó sẽ có một cái mà nó sẽ diễn ra tức là cái con đại bàn cái nó sẽ xuống lao xuống đất nó cắp một cái cành cây khô lên xong rồi nó lên tới một cái độ cao nhất định nó thả xuống nó thả xuống và nhiệm vụ đại bàn đực lúc này là gì là lao theo cái cành đấy tức là phải rơi nhanh hơn cái cành cây thì mới chụp được cái cành cây và phải chụp được trước khi nó rơi xuống đất chụp xong rồi làm gì nữa lại mang lên đưa ngược lại cho con đại bàng cái và nó cứ tiếp tục lần này nó lại bay cao hơn cao hơn rồi đấy. nó lại thả nó lại thả nó cứ lên cao nó thả lên cao nó thả và càng lúc cái sự nó càng nguy hiểm nó càng cao lên cho tới một lúc nào đó con đại bàng nó cảm thấy là ok đã đủ tin tưởng rồi thì lúc này nó mới chính thức là về cái tổ của nó lúc này nó mới chính thức gọi là kết đôi với nhau vậy trong cuộc sống cho dù là cuộc sống riêng hay cuộc sống kinh doanh bạn hãy luôn có những cái sự cam kết luôn có nếu mà bạn hợp tác hay bạn gì làm gì với ai hãy luôn luôn có sự cam kết từ cả hai phía cả phía bạn và cả phía người đó để mọi thứ nó sẽ an toàn và nó sẽ bền vững cho cả hai bên nhớ nhé hãy luôn luôn có sự cam kết có sự đảm bảo bền vững từ cả hai bên ok rồi bài học số 6 nguyên tắc số 6 đó là gì nguyên tắc số 6 đó là đại bàng khi mà nó chuẩn bị cho quá trình sinh sản và nó dạy con cái này là cái phần thú vị nhất này khi mà nó sẵn sàng nó đẻ trứng rồi á thì nó bắt đầu nó tìm một cái vách đá nó tìm một cái vách đá vách đá thật là cao thật là hiểm trở và hai con bắt đầu nó làm tổ ở trên đó thì cái nguyên cái quá trình làm tổ của nó đặc biệt hơn hơn những cái loại khác là ban là cái lớp ngoài cùng đó, nó sẽ chọn những cái cành cây khô rắn chắc xong rồi nó sẽ lồng vào những cái gai những cái gai nữa để gọi là làm một cái gọi làm một cái bảo vệ để những cái loại động vật khác không trèo vào tổ nó được đó sau đó ở bên trong ngoài cái cành cây to rồi mới bắt đầu những cái cành cây nhỏ hơn nhỏ hơn xong rồi một cái lớp gai một lại một lớp gai nữa xong rồi mới tớ một lớp lá tớ một lớp đá dày đè trên lớp gai đó cái ý nghĩa cái lớp gai lát các bạn sẽ biết à, sau khi mà nó có lớp gai này xong rồi một lớp lá dày hơn cái lớp gai nó đè lên thì lúc này nó mới bắt đầu gọi là bắt đầu đẻ trứng ở trên đó và cái nhiệm vụ đó, nó phân nhiệm vụ rất là rõ ràng tức là con cái thì có nhiệm vụ đẻ trứng và bảo vệ trứng còn con đực xây tổ và đi kiếm mồi ok bây giờ mới sang cái phần tiếp theo này khi mà con đại bàng á nó dạy con đại bàng con bay á thì cái cái vấn đề nó bắt đầu xảy ra tức là đại bàng mẹ nó sẽ cắt cái con con của nó nó ném ra khỏi ngoài khỏi tổ và con đại bàng con á, theo cái bản năng tự nhiên của nó nó sẽ sợ và nó sẽ tìm cách nó nhảy lại vào cái tổ đó nó cứ bắt bắt đầu ban đầu là nó nhảy ra nhảy vào vậy để nó tập dần dần dần dần dần, rồi một tới một thời điểm nhé nó thấy con con cứng cáp hơn một chút nó lại ném ra nó lại ném con con ra và lần này á nó ném hết mấy cái lớp lá mềm ở bên trên cái tổ đi ném hết và trơ lại cái lớp mà có cây những cái gai nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lúc này đại bà con á ở ngoài nó sợ con nó lại tìm cách lên lên lên lên lên nó nhảy vào nó nhảy vào tổ thì lúc này nó bị gai chích bị gai chích nó đau nó chảy máu đó tại vì lông nó mỏng lông nó không dày như như hai con đại bàng bố mẹ của nó thì nó sẽ bị gai chích nó sẽ chảy máu và nó sẽ thắc mắc tại sao cha mẹ nó là những người yêu thương nó nhất bây giờ lại tra tấn nó như vậy à, chưa hết cái sự tra tấn nó chưa hết sau đó nó lại còn gọi là nó sẽ cắp con nó tới nó thảy ra giữa không trung nó quẳng ra ngoài gọi là ở vách đá ném xuống dưới luôn ném xuống dưới luôn và lúc này á, là con đại bà con nó không biết bay thì nó cứ la hét nó cứ quằn quại trong không trung vậy thôi xong rồi tới cái lúc mà thấy sắp rớt rồi thì mới chụp mới mang về cái chụp mang về chụp mang về xong rồi lại quẳng ra như vậy cứ quẳng ra như vậy cho tới chừng nào mà biết tự tên tức là lai chán rồi sẽ phải biết vỗ cánh cứ vỗ cánh rồi sẽ bay dần đó cái quá trình tập bay của nó cũng rất là khắc nghiệt chứ không phải là đơn giản không phải là cứ tập từ từ từ từ mà nó vứt ra giữa không trung rồi đó cho bay quằn quại lên vậy bài học rút ra cho ta là gì bài học mà mình có thể học được từ cái việc tập bay mà nó nó ghê nó kinh khủng luôn tức là tự nhiên không có gì quẳng ra giữa trời rơi xuống vậy và cứ phải làm đi lặp lại làm đi lặp lại từ ngày này qua ngày nọ từ tháng này qua tháng nọ tới lúc nào mà vỗ cánh được mà tự bay lên được thì mới ngưng lại bài học rút ra là gì hoa hồng thì luôn có gai cuộc sống thì luôn có thử thách những cái nhiệm vụ khó khăn nhất những cái thất bại ê chề nhất chính là những cái bài học tốt nhất để huấn luyện cho chính bản thân bạn và huấn luyện cho đội nhóm của bạn đúng không vì vậy luôn luôn á, mình luôn luôn phải dấn thân phải đương đầu bất chấp nó có khó khăn như thế nào bất chấp mình có thất bại như thế nào nhưng mà mình phải luôn vực dậy và tiếp tục chiến đấu và rút kinh nghiệm từ những thất bại đó đó là cái quan trọng nhất ok rồi nguyên tắc số 7 nguyên tắc số 7 là một nguyên tắc rất tàn khốc nguyên tắc số 7 là một nguyên tắc rất tàn khốc đó là con đại bàng á khi nó chuẩn bị những tuổi già của nó khi mà nó già đi ấy, lâm của nó yếu là nó sẽ không thể gọi là không thể bay nhanh bay mạnh được như lúc khỏe và nó cảm thấy nó yếu nó sắp chết rồi nó sẽ đi tìm một cái hốc đá thật là cao thật là gọi là ít cái loài nào mà tới được nhưng ngay cả những cái con leo trèo nó cũng không thể nào leo trèo ở cái hốc đá dựng đứng được nó sẽ kiếm cái nơi như thế sau khi tìm được cái hốc đá việc đầu tiên là nó nhỏ hết lông trên cơ thể nó đi nó tự tự dùng mỏ nó nhỏ hết lông đi xong rồi nó dùng mỏ nó nó, nó rút hết móng của nó ra tại vì móng nó lúc này yếu rồi không có không có gắp những con chuột những con bọ những con rắn được thế là nó lại lấy mỏ của nó bật hết móng ra cho chảy máu ra sau đó nó đập cái mỏ của nó vào đá cho gãy cái mỏ đi luôn đập mỏ của nó vào đá cho gãy cái mỏ đi luôn lúc nào bật máu mà chảy máu bé bét mà tung cái mỏ ra rồi thì lúc này nó ở trong đó thì có hai trường hợp xảy ra một là nó bị chảy máu nhiều quá nó chết nó chết luôn còn không nếu mà nó vẫn còn khỏe nó bị chảy máu nó liền lại được nó liền lại được và lúc này nó mọc lại móng mới mọc lại lông mới mỏ của nó cũng từ từ giống như tất cả là đều sừng giống như móng này mỏ của nó từ từ cũng mọc lại thì lúc này nó hồi sinh nó hồi sinh nó lại có lông lại có móng lại có mỏ lại và nó rời khỏi hang và nó lại bay lượn thêm mấy chục năm nữa ha đó vậy bài học rút ra là gì bài học là đổi mới hay là chết nếu bạn là một người lãnh đạo bạn cần phải truyền bá cái tinh thần cải tiến đổi mới tới tất cả đội nhóm của mình phải luôn luôn cải tiến luôn luôn đổi mới mình luôn luôn phải làm mọi thứ nó tốt hơn từng ngày từng ngày từng ngày luôn nếu mà mình ngưng lại một cái là giống như mình chết cho nên phải luôn luôn không ngừng khiêm nhường học hỏi ai chúng ta gặp cũng có điều gì đó để chúng ta có thể học được từ họ luôn luôn cải tiến đổi mới và tiến về phía trước nhớ nha ok xin chào hẹn gặp lại